mà bạn thích ờ, phụ nữ mình dây hay là mình ống chỉ nào dạ tròn tròn chút cũng được ờ, chị hồng vân ạ à. tròn tròn là mình ống chỉ đó chúng tôi dạ. có luôn dạ vậy là tốt quá còn <laughs> hình mẫu của bạn gái dạ thì em thì em không có hình mẫu nào đâu em thì chỉ cần ờ, bạn nam của em cao trên một m sáu là được rồi anh dư sức luôn em ơi dạ năm lâm được không nhưng mà cái điều anh hơi hơi không có được mập lắm thì em có thích ờ, mặt người mập hay người ốm gì em ừ. dạ không sao đâu anh em là chuyên bên tăng cân giảm cân mà nên anh cứ về với em là được rồi đừng có nói chữ mập ồ vậy hả dạ rồi bây giờ để tôi qua tôi coi làm gái coi sao nha <laughs> dạ sao mà nói tròn với ống chỉ lần sao mình dạ, ông chỉ là con tròn em dễ thương dạ em à, không thích điều gì ở đàn ông dạ em không thích tính gia trưởng ở đàn ông gia trưởng hả dạ có gia trưởng không trai dạ không em tuyệt đối không luôn dạ rồi em không thích gì nữa tóc tai sao tóc tai thì em nghĩ là à, không đừng nên <laughs> không, em nghĩ là đừng nên hối quá né hối đúng <laughs> dạ, không đúng rồi tóc cỡ anh linh được không <laughs> dạ cỡ anh linh cũng được anh linh đâu có hối đâu đúng không dạ Chị đúng rồi tóc thí dụ so với như có người ít hơn thì sao cái cái đó là cái trường hợp đặc biệt á quan trọng người ta có yêu thương mình hay không người ta có chăm sóc người ta có quan tâm mình hay không còn hói hiết là đừng bao giờ nói cái chuyện đó cái đó là về gọi là tâm sinh lý của một con người rồi không thể thay đổi được thấy không dạ dạ bà mối có xem mắt đàn trai không dạ chưa thấy đàn gái đàn trai tôi chịu rồi đó sao chịu được hả? anh ừ, được chịu không? hợp lý đó dạ dạ dạ cảm ơn anh cái cô kia là cô cô dạ, tên chào, là chị Lê à, em Hồng Dân em mình dung bằng nữ bên đây thì sao cưng em nghĩ là chắc cô ấy uh, dáng người nhỏ nhỏ dạ da dẻ làm sao da dẻ chắc là xinh xắn không da dẻ chắc là da ngâm ngâm người miền trung trắng tươi dạ. <laughs> trắng như bông bưởi vậy hả chị dạ, tuổi của em là 31 rồi đúng không trời chị em mình cùng tông ờ. ha mời em trai giới thiệu về mình dạ chào anh quyền linh chào chị hồng vân và dạ, chào, bạn nữ bên kia em tên là tên đầy đủ của em là nguyễn khắc tuấn vũ và em à, sinh năm 1989 à, em quê ở bình thuận à, hiện nay thì em là nhân viên à, à tín dụng của ngân hàng sinh Việt Nam còn em em nói đi dạ à, em chào chị hồng vân chào anh quyền linh chào, chào em chào anh bên kia và chào tất cả mọi người ở trường quay Em tên là Võ Thị Thanh Lý, năm nay em 26 tuổi Em à, được sinh ra và lớn lên tại à, vùng đất Phú Yên Hiện tại thì em đang làm việc ở Long Thành, Đồng Nai của mình Và cũng song song đó thì em cũng là kinh doanh bên à, bán hàng online ạ Rồi, mời em trai Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bên đàn gái biết đi Dạ, à, thì điểm mạnh của em thì cũng không có cái gì nổi trội em thì có cái tính chịu khó là ừ. thích là thích làm vì kiếm tiền ờ, ờ, thích đi du lịch thì còn cái điểm yếu của em là em ờ, không có được đẹp trai rồi không ờ, <laughs> em hay quên thế thôi đó hả dạ Còn mình em? Ờ, thấy mình ừ. không đẹp trai nhưng nhiều cô thấy mình đẹp trai thì sao đừng lo điều đó dạ rồi bên đàn gái sao em nói đi điểm mạnh Dạ. điểm yếu của em nè thì điểm mạnh của em thì em năng động hoạt bát trong cái công việc của mình luôn luôn vui vẻ và hòa đồng cùng với mọi người mà điểm yếu của em thì cũng em ờ, hơi hơi ờ, có chút run khi mà đứng trên ờ, nhiều người á xong rồi hơi nóng tính hơi thẳng tính quá nên là đâm ra cái đó cũng là cái điểm yếu của em dạ em trai em đã trải qua mấy mối tình rồi dạ thì về tình trường thì em thì cũng không có nhiều chỉ hai mối thôi trước đây thì ờ, em có một ờ, quen một bạn nữ từ thời em còn đi học ở trong này dạ cái đó thì cũng thời sinh viên ừ. qua dạ. thời đó mối tình thứ hai mới là dạ thì mối tình thứ hai thì em cũng có tình cảm với một cô có một thời gian thì em đi làm việc xa thì tình cảm tụi em thì nó cũng không có còn mặn mặn nồng em có mấy mối tình rồi dạ em thì cũng giống anh nam bên kia thì em còn có hai mối tình một mối tình từ à, thời đi học và một mối tình thì em chia tay à, cách đây cũng được ờ, ba năm rồi ba năm rồi Dạ. chưa có mối tình tiếp theo nữa dạ chưa lý do chia tay thì tại tụi em không có quan điểm tụi em không có hợp nhau á xong rồi bạn ấy á, quay lại người cũ nên là tụi em chia tay ồ vậy Dạ. hả Bây giờ à, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? dạ thì cái tiêu chuẩn của em nó cũng không có có có cao gì đâu anh em em thích ca sĩ như quỳnh đó. trời ơi tiêu chuẩn của em thấp chuẩn à dạ <laughs> à, thì tiêu chuẩn của em thì chỉ còn cô ấy là nhỏ nhỏ người ừ. xinh xắn một chút thì em có cảm giác là em em che chở cho cô ấy vì em cũng cao đó rồi dạ. dạ nói người miền trung thì càng tốt dạ đây người, người miền trung đây gia đình chúng tôi người phú yên đây <laughs> mà bạn thích uh, phụ nữ mình dây hay là mình ống chỉ nào dạ tròn tròn chút cũng được uh, chị hồng vân ạ à. tròn tròn là mình ống chỉ đó chúng tôi dạ. có luôn dạ vậy là tốt quá <laughs> còn hình mẫu của bạn gái dạ thì em thì em không có hình mẫu nào đâu em thì chỉ cần mà ờ, bạn nam của em cao trên một m sáu là được rồi anh dư sức luôn em ơi dạ áo lăm được không <laughs> nhưng mà cái điều anh hơi hơi không có được mập lắm thì em có thích ờ, mặt người mập hay người ốm vậy em ừ. dạ không sao đâu anh em là chuyên bên tăng cân giảm cân mà nên anh cứ về với em là được rồi đừng có nói chuyện mập Ồ, vậy nha. hả dạ rồi bây giờ để tôi qua tôi coi gái coi sao nha dạ, dạ. sao mà nói tròn với ống chỉ lần sao mình dạ, chỉ dạ, là tròn dạ. tròn em dễ thương dạ em à, không thích điều gì ở đàn ông dạ em không thích tính gia trưởng ở đàn ông gia trưởng hả dạ có gia trưởng không trai dạ không em không tuyệt đối không luôn dạ rồi em không thích gì nữa tóc tai sao tóc tai thì em nghĩ là à, không đừng nên không, <laughs> em nghĩ là đừng nên hối quá né hối đúng dạ, không đúng rồi tóc cỡ anh linh được không dạ cỡ anh linh cũng được anh linh đâu có hối đâu đúng không dạ Chị đúng rồi hơi tóc Thí so với ngày có người ít hơn thì sao cái cái đó là cái trường hợp đặc biệt á quan trọng người ta có yêu thương mình hay không người ta có chăm sóc người ta có quan tâm mình hay không còn hói hiết là đừng bao giờ nói đến chuyện đó cái đó là về gọi là tâm sinh lý của một con người rồi không thể thay đổi được thấy không dạ dạ bà mối có xem mắt đàn trai không dạ chưa thấy đàn gái đàn trai tôi chịu rồi đó sao chịu được hả? anh ừ, được chịu không? hợp lý đó dạ dạ dạ cảm ơn anh cái cô kia là cô cơ dạ, tên chào, là chị Lê chào em Hồng Dân em mình dung bạn nữ bên đây thì sao cưng em nghĩ là chắc cô ấy uh, dáng người nhỏ nhỏ dạ da dẻ làm sao da dẻ chắc là xinh xắn không da dẻ chắc là da ngâm ngâm người miền trung trắng thì... tươi yeah. Dạ. <laughs> trắng như bông bưởi vậy hả chị tuổi của em là 31 rồi đúng không dạ đúng rồi 31 rồi là sẵn sàng cho một cái cuộc hôn nhân ờ, dạ em rất là nghiêm túc trong cái chuyện này nghiêm túc trong dạ, cuộc hôn dạ. nhân đúng không dạ rồi bây giờ ví dụ như lấy vợ thì à, vợ sẽ về đâu có đầy đủ ờ, cơ sở vật chất để lấy vợ chưa nhà cửa thì ngoài ấy thì em vẫn có vẫn có đầy đủ tức là ngoài ờ, ngoài quê thì nhà cửa cũng đấy nhưng mà ở đây hiện giờ em đang làm việc ở đây mà đúng dạ không? đúng em đang làm ở nhà trọ hả? dạ dạ rồi ờ, hôm nay em đi với ai ạ à, em đi với mẹ em và hai người bạn thân của em ạ à. chào, à, chị. chào cô dạ chào uh, chú quyền linh chào cô hồng quang dạ tôi mẹ của nguyễn khắc tấn vũ uh, phân thiết vô 5 <laughs> giờ sáng cũng tham gia chương trình này thấy bạn muốn hẹn hò cũng coi lâu rồi nhưng mà Vũ thì kết à, năm sáu năm nay đi làm xa không không có thời gian để tìm bạn tôi cũng có nói con tìm bạn gái mẹ coi chương trình bạn muốn hẹn hò mẹ cũng thấy hay cũng có ý nghĩa thôi con tham tham gia chương trình coi <laughs> có tìm vợ được không thấy cháu cũng dễ thương ờ, nếu mà con thật lòng mà à, kiểu con trai cô thì ờ, con trai cô nó cũng chịu thương chịu khó lắm cũng không rượu không nhậu không dẹt không hút thuốc gì hết ấy. Ừ. À, rồi cảm ơn rồi, cô cảm ơn mẹ dạ cảm ơn chị dạ, anh em đi ờ, với ai dạ em đi với hai bé đồng nghiệp chung công ty ạ rồi à, chào chú quỳnh linh và cô hồng vân với em thấy thì anh bên này cũng cao cũng đẹp trai <laughs> thấy này về nói chuyện cũng vui vẻ rồi uh, để uh, thoát ế cho mình <laughs> nên hai người nên tạo cơ hội cho nhau tìm hiểu rồi cảm, cảm ơn em bây giờ thì à, thôi hai bạn gặp nhau đi ha mở rào à, chào em dạ, à. dạ chào anh à rồi đây anh anh tặng cho em một cái thỏi son ha anh mong dạ. em là à, lúc nào ra ngoài hoặc đi với anh cũng luôn rạng rỡ và xinh đẹp ha dạ rồi. em cảm ơn anh rồi. dạ thì em cũng có một cái món quà đáp lại đó là cái ờ, chậu sen đá thì nó cũng tượng trưng giống như là em vậy á ờ, bên ngoài tuy có một chút mềm yếu nhưng mà bên trong nó luôn có một sức sống rất là mãnh liệt thì em cũng mong anh sẽ ờ, chăm sóc cẩn thận nó và yêu thương nó rồi anh sẽ dạ. giữ món quà này rồi nếu như mà hẹn hò thì em em rảnh giờ nào dạ em thì rảnh ờ, thứ bảy chủ nhật anh à thứ bảy chủ nhật dạ. hả thứ bảy chủ nhật thì anh cũng rảnh tại vì anh làm thì ờ, thứ từ thứ hai đến thứ sáu thôi nếu mà được thì thứ bảy chủ nhật này em về quê anh chơi luôn đi anh chở em về trong <laughs> khi tâm nguyện ha dạ em có câu hỏi gì vậy anh không em thì muốn hỏi anh là nhà anh thì có khoảng bao nhiêu người ạ à? à, nhà anh thì cũng không có đông người cũng đơn chiếc có mình mẹ và em trai anh và anh dạ à, nếu mà em với anh quen nhau á thì không biết là mình có cần phải là làm dâu ở ở nhà luôn không hay là mình chỉ cần mình lập nghiệp ở một nơi nào đó mà mình cần để phát triển được á ừ. nhà thì cũng có mình mẹ thôi cũng đâu có làm dâu gì đâu em à, thì nếu mà em muốn lập nghiệp ở đây thì thì thì à, cũng không phải làm dâu yeah. Dạ. mà nếu mà về ngồi đó thì anh cũng có thể lo cho em công việc cũng ở riêng thôi chứ cũng không có làm dâu gì đâu mà em có thích làm dâu không dạ thì em vẫn thích ở gần mẹ chồng chứ còn mà ở chung mẹ chồng thì em em mong là ở gần nhau á, thì mình dễ buông đắp hơn còn ừ. ở chung nhiều khi có những chuyện mà mình khó nói á ừ. xong rồi thì đâm ra mẹ con nó lại không được vui ừ về cái điểm này thì anh cũng hiểu thì dạ. đa số là là là phụ nữ thì đều nghĩ như vậy dạ. nhưng mà cũng tùy thôi em tại nhiều khi có có mẹ ở bên cạnh cũng đỡ lắm lỡ mà mình có có con hay thì có mẹ mình cũng ra vô chăm sóc thì cũng đỡ lắm em ừ. dạ. rồi bây giờ thì ờ, nếu như mà được thì em tính khi nào mà hai hai bên bước bước bước tới được em thì ờ, gia đình em cũng mong em ờ, có người bên cạnh đó, nên là nếu mà được thì em cũng mong là uh, trong năm nay thì ờ, mình bước tới là được thì nếu mà được thì anh cũng tính là ừ, ừ, cuối năm nay ờ, dạ. cuối năm nay thì mình có thể tiến tới được ừ. thì em thấy anh sao được không có được như tiêu chuẩn của em yêu cầu không dạ mọi thứ em thấy được ừ, đều được à, chỉ có cái, cái tóc của mình thì em nghĩ <laughs> cái răng cái tóc dạ. thì là gốc con người dạ. về cái gì chứ thì nếu mà họ có thể thay đổi được mà cái tóc nhiệt tình luôn với cô này tóc bây giờ đi cấy mấy hồi đúng rồi quan trọng là mình kiếm tiền lo cho tương lai thôi hai đứa có món quà gì về tinh thần cho nhau không hát hò được rồi em có một cái chuẩn bị một cái bài hát thì tối qua em ngồi em viết luôn á chị hồng vân em đâu có đâu. thuộc đâu em phải viết ra tờ giấy ừ. <laughs> đâu em hát em, hát bài em em là em thích hát nhạc à, nhẹ nhẹ nhạc quê hương nhạc bolero rồi em hát bài cây cây đàn bỏ quên hôm xưa tôi đến nhà em ra về mới nhớ rằng quên cây đàn tình tan tính tinh tình tan đêm khuya thao thức mơ màng chờ mai tìm đến cô nàng ngày thơ tình tan tính tính tình tan dạ em hát một đoạn thôi ha hay đấy dạ cảm ơn anh em thuộc nữa đó dạ lấy hơi bị ghê á đúng ờ. rồi dạ, dạ cảm ơn ờ. anh dạ. bây giờ à, chúng ta còn khoảng 30 à, giây nữa bạn trai và bạn gái sẽ nói lên à, những cái gì mình suy nghĩ về người đối diện thì anh cũng xác định là anh đến đây để tìm một cái mối quan hệ nghiêm túc để tiến xa hơn vì vì là mình cũng đã đến, đã đến đến một cái thời điểm chín mùi để mà nghĩ đến một cái tổ ấm cho riêng mình thì mà em hiểu mình cho nhau một cơ hội để đi đến với nhau em cũng đúng là đến với chương trình này thì em mục đích của em cũng là để ờ, kiếm cái người ờ, bên cạnh của mình em muốn gặp thử cái cái sự rung động thử trái tim của mình có thể rung động thêm một lần nào nữa không á ừ. rồi hết thời gian nào hãy để tay vào nút bấm các bạn bây giờ chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra con tim mình thật sự có rung động hay chưa nếu trái tim mình rung động mình bấm bắt đầu nè ba hai một hết thời gian em gái không bấm hả Dạ, em nghĩ là tại vì trái tim em nó thật sự chưa có rung động mấy Em nghĩ sau chương trình thì mình có thể tìm hiểu nhau để biết nhau hơn Thì à, sẽ tốt hơn là nếu mà bây giờ em à, tạo sự cơ hội đầu tiên cho ảnh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 khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện, robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitareri do Vina Cacao sản xuất. Vitareri xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Rita Dari Chương trình cũng chúc là hai bạn sẽ mau tìm được nửa của mình nha Rồi, Cảm ơn các bạn tham gia chương trình à, Cảm ơn quý khán giả